Em trân trọng biết ơn thầy ạ. Và hôm nay em cũng ờ, nói lại về cái quá trình em đã được học thầy và thầy dẫn dụ cho em ngay cái buổi đầu tiên mà đi vào tiềm thức sâu khi mà về tiền bạc cái hôm buổi ờ, tiền bạc ấy thì là cái ngay cái hôm đấy thì em đã trúng lốt tô <laughs> thực sự là cái điều đấy là em chưa bao giờ em tưởng tượng là là đến khi mà thầy dẫn dụ sâu như thế mà đến cái ngày hôm đấy mà em lại đi ra em được trúng sổ số đâu ạ uh, biết ơn thầy đấy đó là cái cái mà em xác tín là cái điều mà em được dẫn dụ sâu và khi mà cái tiềm thức mình nó đi về trừ điểm không ấy thì là nó uh, vi diệu đến những mức độ như thế đấy ạ thực sự nó là có thật ạ vâng em trân trọng biết ơn thầy ạ biết ơn cả nhà thank you I love you ạ và em được học thầy và em được nhận rất nhiều giá trị của thầy ạ <laughs> và em cũng đang đi gieo em cũng là uh, học trò cưng của thầy nên là em cũng học được thầy là em học được cái gì là em cứ trao hết em gieo hết ạ <laughs> biết ơn thầy rất nhiều ạ thank you dạ, I love you thank you I love you đó đấy là những cái à, mà chúng ta cần à, cần à, có thể cần học cần biết để chia sẻ chúng ta gieo bởi vì chúng ta gieo á, là chúng ta sẽ nhận được những điều mà chúng ta gieo đó nên chúng ta gieo không phải là vì cho chúng ta nhưng cuối cùng là chúng ta sẽ được sắp đặt như vậy chúng ta gieo may mắn đến người khác thì chúng ta sẽ gặp may mắn chúng ta gieo hạnh phúc đến người khác thì chúng ta sống hạnh phúc đây là điều hiển nhiên các anh chị ạ ờ, xin cảm ơn cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon thank you I love you